Hôm nay chúng ta sẽ vẽ mẫu cọ bản nhé. Mình sẽ vẫn dùng cây cọ số 3 và mình tán bột. Sau đó mình đi một cánh xoay lượn 3, 3 lần lượn. 1, 2, 3. Rồi kéo xuống. Tiếp tục cánh thứ ba mình cũng sẽ đi như thế. Đây là xoay ngược này các bạn. Xoay ngược kéo vô. Rồi bây giờ tiếp tục mình sẽ nối cánh thứ tư vào cánh thứ tư thì mình sẽ đi nửa chiếc ờ, vòng xoay thôi, nửa, nửa cái cây cánh xoay thôi nhá, có độ nhọn ở trên. Đặt cọ xuống nhấn một chút rồi kéo vòng ra. Bây giờ mình tô lại cho nó sắc nét hơn. Tiếp tục tô lại cho nó sắc nét hơn. tô lại tất cả các cánh mình vẽ một lần rồi mình quay lại mình tô lại từ đầu nha tại vì à, mình phải để cho bột nó khô hơn á thì mình đè lên nó đỡ bị lem màu cánh thứ tư đó rồi mình sẽ xoay một cánh chồng nhỏ phía bên trong xoay một cánh bên trong cách thứ hai chồng bên trong cũng như thế những mẫu như thế này thì ở bên trong trường Monanel có đang dạy các bạn những cái mẫu như thế này nhé từ những cánh à, căn bản nhất tới à, những mẫu nâng cao thì sẽ dạy cho các bạn từng nét từng nét sau đó bạn sẽ ráp lại thành một cái bông hoàn chỉnh ở ờ, trường của Mona ở số 65 đường số 3 khu Cityland, phường 7 quận Gò Vấp. À, trong trường thì ờ, nhiều khi các bạn đã vẫn chưa biết trường dạy như thế nào hay trường ở đâu. Các bạn có thể đăng ký lên học miễn phí một ngày từ sáng đến chiều, à, học những cái môn mà bạn à, bạn yêu thích. Ví dụ như là môn cọ bản, cọ nét hoặc cọ nổi à, tùy theo các bạn à, lựa chọn môn nào và khi các bạn lên trường bạn học thì các bạn không cần phải mang theo dụng cụ nhé tại vì ở trường có sẵn dụng cụ rồi các bạn chỉ à, lên trường và à, học cô giáo sẽ hướng dẫn cho bạn thôi Số điện thoại ở trường Mona là số 0902 905 960. Các bạn có thể gọi trực tiếp về trường để tìm hiểu những khóa học hoặc là tìm hiểu dụng cụ. sau khi mình vẽ xong rồi thì mình có thể dùng cỏ râu và mình viền lại mình viền lại thì nhìn cái độ 3D nó sẽ rõ hơn nha các bạn các bạn có thể kết bạn với Facebook của Mona, Facebook của Mona là Nga Vũ Nga Mona có thắc mắc gì về mẫu vẽ về những khóa học hoặc về những dụng cụ ở bên trường Mona các bạn có thể comment ở phía video này phía dưới video này nhé đường link của Facebook của Mona ở phía bên dưới luôn các bạn có thể nhấn vào và kết bạn với Mona Nga Vũ Nga Mona